than nóng trong tay chẳng có gì Tương lai quá mơ hồ Ok, hello các bạn à, Hôm nay mình đem bộ uh, à, Focus với lại bc 850 đi ra đây Mình hát uh, ha Mình thu âm một lần nha Sau đó mình sẽ ghép vào cái clip đang quay à, Các bạn có thể thấy là trên bàn cà phê của Linh Đang có cái laptop và bộ âm thanh ha Bây giờ mình sẽ hát một bài Ok tune bài này thì linh để là 10 thì ở đây thì linh thu âm một lần sau đó thì linh sẽ ghép vào thì hết những cái video này thì linh sẽ hướng dẫn các bạn thu chi tiết sau ha ok một bài hát tâm trạng đã quán cà phê hơi ồn tí <laughs> mất em rồi anh mới biết bình yên là đâu khi chúng ta xa rời anh mới thấu con tim mù sầu những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đớn đau cố quên những ngọt ngào mình từng có với nhau vì anh có biết bao lo âu cuộc sống chẳng thèm mang đến những điều em muốn Thời gian trôi em đã dần đổi thay Một người vẫn giữ, một người buông tay Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình Nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh than nóng trong tay chẳng có gì Tương lai quá mơ hồ Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có Sao em đành buông tay khi vẫn có người Chờ em quấy chân trời Để nói ra lời xin lỗi buồn mà Ây, có vài nốt hơi bị rớt rồi đấy Tại vì uh, Linh thu qua một lần ấy Sẽ có một hai nốt ừ, Nó bị lỗi nha các bạn Chơi nè Vì anh có biết bao lo âu cuộc sống chẳng thèm mang đến những điều em muốn thời gian trôi em đã dần đổi thay một người vẫn giữ một người buông tay anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em người đàn ông trong tay chẳng có gì tương lai quá mơ hồ anh mê mê mai sau nhiều hơn những gì anh có sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi đừng cố gắng phun đắp cho tình yêu của mình nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em người đàn ông trong tay chẳng có gì tương lai quá mơ hồ anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời đừng nói ra lời xin lỗi buồn mang rời xa nhau vì mình có duyên không phần ok à, quán cà phê hay không và một bài hát từ đầu đến cuối thì à, cũng có lỗi một vài nốt gì đấy thì à, có gì thì cho linh thứ lỗi và linh đang ngồi ở một quán cà phê gốc si ấy rất là chiều các bạn đấy sáng nào linh cũng ngồi đây uống cà phê với các bạn à, các anh em xin chào và hẹn gặp lại các bạn mua hàng cứ liên hệ đến hotline 1900 2269 nha xin chào và hẹn gặp lại